ngày Anh đôi cô kim đen môi tư bằng lời than về Xa xôi như mặt trời và mặt trăng về Cảm xúc lên tới giữa ta một cách thật nhanh về yeah. Trong đêm tối, anh sang lẻ loi Cô bước qua mang đêm và cho anh đau vội Đông như trước, đông qua lần bước Anh không mình cảm nhận nghe thương một điều ước Bởi vì em nên anh, anh phải bước giá ngân hàng Người cô đơn ở trên trăng giang ngồi ngắm trăng vàng I don't wanna see you cry to be alone Baby I don't wanna wanna let you go Anh đã muốn là chuyện tình mình với thời gian này Anh đã cố kiếm nên mọi thứ bằng lời than vàng Xa xôi như mặt trời và mặt trăng ngàn Cảm xúc lên tôi giữa ta một cách thật nhanh Anh đã muốn niềm đau đó trôi qua thật nhanh Nhìn vào đôi mắt em anh chìm sâu Anh đã chỉ thật nhanh để yêu em mà không cần phanh Nhưng mà người như anh em không ta kìm nén trong lòng Và anh ước đủ uống rượu vang cùng với bóng hồng Nhưng việc đó chỉ xảy ra ở thế giới song song yeah. Anh chỉ biết em mình ở một góc phòng Tình yêu có phải là một hành trình trên quán đường dài Em đã thấy nơi mà mình cần tới và muốn dừng lại You said be alright phần Follow the sunshine Anh đã muốn là chuyện tình mình vừa thời gian ấy Anh đã xa xôi như mặt trời và mặt trăng yeah. cảm xúc lên đôi giữa ta một cách thật nhanh đó có phải điều nghi ngờ em là cô gái mà anh mong chờ tình yêu có phải là sự thân thường khi nghĩ lý trí